vào trang danh sách thực đơn component HTML và chúng ta sẽ uh, viết uh, function sự kiện click cho button sửa khi click thì chúng ta sẽ gọi xuống hàm chi tiết thực đơn ở dưới file ts các bạn có thể thấy là hàm thì nó sẽ chuyển thành màu vàng chúng ta sẽ copy tên hàm và paste vào bên trong file TypeScript của danh sách thực đơn tiếp đến thì chúng ta sẽ định nghĩa hàm này chúng ta sẽ tạo ra một thực đơn một biến thực đơn kiểu là any một đối tượng thực đơn và trong hàm click thì chúng ta sẽ truyền cả đối tượng thực đơn vào và ở trong ờ, app thêm sửa thực đơn thì chúng ta sẽ truyền thực đơn vào sang ờ, file bên kia với cấu trúc như sau Ngọc Vương thực đơn bằng thực đơn thực đơn ở ngoặc kép này là thực đơn ở trang danh sách thực đơn còn thực đơn trong ngoặc vuông là một hàm ở trong thêm sửa thực đơn này đầu tiên thì chúng ta sẽ thêm thư viện input ở trong common thêm sửa thực đơn tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo ra một biến thực đơn có kiểu là a còng input cộng ngoặc tròn kiểu trả về là n đi rồi như vậy là đã truyền xong thực đơn từ ờ, component này sang component khác chúng ta lại tiếp tục ờ, định nghĩa hàm chi tiết thực đơn này chúng ta sẽ truyền thực đơn sang bên kia và trong này thì chúng ta sẽ chuyển biến thực đơn vào đây chúng ta cũng ờ, phải tùy chọn thêm một tham số nữa là thực đơn trong ờ, định nghĩa thì ta sẽ viết zip chấm thực đơn bằng thực đơn ở đây đang có lỗi tại vì chúng ta chưa cho kiểu trả về của tham số Rồi ta sẽ cho là kiểu any rồi như vậy là cơ bản là ok rồi chúng ta hãy cùng test thử nếu là sửa không hiện tên lên trên này ok là vì sao chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm là vì sao có vẻ như là chúng ta thiếu NGIP sao NGIP này bằng đang thêm sửa một biến boolean tên là đang thêm sửa chúng ta sẽ dùng ngzip để loát lại cái component thêm sửa thực đơn như vậy thì chúng ta mới tiến hành được chỉnh sửa được ở trong ờ, file ts thì chúng ta sẽ khai báo một biến là đang thêm sửa kiểu boolean và mặc định là giá trị fail và khi nhấn vào khi hàm ờ, chi tiết thực đơn được thực thi thì chúng ta sẽ chuyển cái biến thêm sửa thành true git chấm đang thêm sửa bằng true vậy là mỗi lần ta nhấn nút edit thì nó sẽ loát lại thực đơn cho chúng ta sửa nó loát lại rồi nhưng mà không pin dữ liệu vào đây vì sao vì trong file thêm sửa tê đơn component.ts chúng ta chưa truyền tham số sang chưa chưa chưa lấy giá trị ra. chúng ta sẽ truyền git chấm tên thực đơn bằng thực đơn tức là Vâng, thực đơn từ bên kia đấy git chấm thực đơn chấm tên thực đơn tên thực đơn là ờ, viết hoa nha các bạn ở bên kia là viết thường cái viết hoa thì bên này lấy về cũng phải là viết hoa đây tên thực đơn của chúng ta viết hoa nên là khi chuyển sang ờ, commander này cũng phải viết hoa chúng ta cùng test thử đấy đã ra món khai vị rồi nhưng mà nhón vào các món sau thì nó không đổi là vì sao vì à, hàm đang thêm sửa của chúng ta vẫn luôn là chu nó không nhảy sang phô nên là nó bị như vậy được rồi chúng ta sẽ cùng à, lấy à, bootstrap model và cho vào đây hàm thêm sửa để mỗi lần à, tắt bi bật lại chúng ta có thể chuyển à, chu phô cho cái biến uh, vô đang thêm sửa chúng ta sẽ pệt cái thẻ app ờ, thêm sửa thực đơn vào đây rồi tôi sẽ căn chỉnh lại một chút cho nó đẹp ok chỗ này lùi vào một tí nữa này rồi ok như vậy là đã tương đối đẹp rồi chỗ này lùi vào trong nữa rồi model footer chúng ta không cần chỗ này button thêm mới xem được đâu là chỗ chỗ này chúng ta sẽ pệt ừ, xuống dưới à, nút edit nữa ok chúng ta cùng sẽ thử sửa món khai vị ok vẫn không đổi vẫn không đổi các bạn ạ chỉ được cái đầu tiên thôi à, vì sao các bạn à, nếu biết cách sửa thì hãy comment xuống phía dưới giúp tôi với nhé chúng ta sẽ cùng tìm cách để chỉnh sửa đoạn này không lát data được chúng ta sẽ thêm sự kiện ở button close bằng hàm đóng bạn có thể thấy là nếu mà không có ngoặc tròn thì nó sẽ màu xanh màu xanh là biến còn màu vàng nó sẽ là hàm đấy ok ta chúng ta cùng viết uh, sự kiện cho hàm đóng thì đơn giản chúng ta sẽ chuyển biến đang thêm sửa thành fill thôi thế là được ok chúng ta sẽ cùng test lại sửa sửa món chính sửa món tráng miệng như vậy là đã lên rồi nhưng mà các bạn thấy là chúng ta phải nhấn vào nút close cơ thì nó mới ăn và chúng ta nhấn ra ngoài và màu của chúng ta tắt đi thì cũng không được ờ, chúng ta sẽ ở trong hàm chi tiết thì trước khi chuyển thành chu thì chúng ta sẽ chuyển cái đang thêm sửa thành phêu chúng ta hãy cùng ta lại món khai vị lên món chính lên chúng thử ta thử nhấn ra ngoài vẫn không được như vậy là chúng ta thêm một đoạn fill này không được rồi ok các bạn ờ, là chúng ta sẽ <coughs> thêm thuộc tính data backdrop bằng static chúng ta sẽ chặn cái sự kiện nhấn ra ngoài model và model tắt đi chúng ta phải buộc người dùng phải nhấn nút close đầu tiên chúng ta đã thêm uh, thuộc tính data backdrop bằng static và data keyboard bằng fail chúng ta hãy cùng test lại sửa nhấn ra ngoài ờ, sao không ăn nhỉ à bây giờ vẫn không ăn các bạn uh, có biết là tôi xài đâu không hãy nhắc tôi với à, chúng ta sai vì chúng ta bỏ hai thuộc tính vào này vào button chúng ta sẽ phải bỏ vào ờ, model của chúng ta rồi rất xin lỗi các bạn tôi đã nhầm thêm thuộc đơn đây không nhấn ra ngoài được không nhấn ra ngoài được sửa nhấn ra ngoài không được ok như vậy là đã hoàn thành rồi bây giờ mỗi lần nhấn sửa thì nó sẽ gọi lại hàm thêm sửa component và chúng ta sẽ lát được dữ liệu lên như vậy là đã xong phần hiển thị dữ liệu tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm cái tải lại danh sách thực đơn vào hàm đóng của chúng ta để nếu như chúng ta thêm hay sửa thực đơn xong chúng ta close đi thì sẽ refresh lại món refresh lại danh sách thực đơn cho chúng ta ok ở hàm uh, TypeScript thêm sửa thực đơn thì chúng ta sẽ thêm một hàm sửa thực đơn chúng ta sẽ gọi sang service uh, ờ, put thực đơn service uh, sửa thực đơn chúng ta đơn giản thì copy paste lại thôi copy paste lại cái ờ, hàm thêm thực đơn ở trong uh, component thêm sửa thực đơn và chúng ta sẽ sửa cái service của chúng ta từ thêm thực đơn thành sửa thực đơn như vậy là đã xong cực kỳ đơn giản phải không ạ chỗ này thì à, chúng ta sẽ thêm một button nữa là button à, sửa thực đơn và chúng ta sẽ gọi xuống hàm sửa thực đơn đơn giản như vậy thôi và chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng ngif ở chỗ này chúng ta sẽ sử dụng điều kiện bằng cấu trúc sao ngif bằng vâng, ở bên trong quạt cầm hai nháy là điều kiện của chúng ta nếu như mã thực đơn của chúng ta khác không thì sẽ hiển thị nút sửa thực đơn ngược lại nếu mà mã thực đơn của chúng ta bằng không thì dễ hiển thị thêm một tuần một tuần thêm đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo mã thực đơn có kiểu là any Ờ, ok trong gói init thì chúng ta cũng lấy uh, mã thực đơn từ thực đơn được truyền từ bên kia sang rồi vậy là đã hết lỗi chúng ta sẽ copy cái ngif này cho lên cái button thêm nếu như mã thực đơn của chúng ta bằng không bằng bằng không tức là so sánh với không mà đúng thì sẽ hiển thị nút thêm thực đơn thêm thực đơn Ừ, đang lỗi rồi sửa thực đơn thì đã có nút sửa thực đơn chúng ta hãy cùng sửa sửa thực đơn đã cập nhật thành công mong hai vị không ăn rất là buồn cười và hãy cùng test lại món khai vị một hai ba sơ thực đơn cập nhật thành công hay là hàm lát của chúng ta chưa được nhỉ cười quá chúng ta hãy cùng kiểm tra lại Squawker của chúng ta trái ra chưa cập nhật được rồi <coughs> thật buồn cười để tôi sẽ kiểm tra lại à vì chúng này chỗ này chúng ta chưa truyền mã thực đơn xuống các bạn ạ nên nó không có mã thực đơn nên nó không truyền vào được tuy là báo thành công nhưng mà không có mã để ờ, update nên là chúng ta sẽ thấy không thay đổi gì chúng ta sẽ khởi tạo biến va <clears throat> có một uh, thuộc tính nữa là mã thực đơn bằng zit chấm mã thực đơn ok như vậy là tương đối ổn đấy chúng ta sẽ cùng test lại sửa món khai vị 123 sửa thực đơn cập nhật thành công tắt đi đã lát lại món khai vị rồi đã không còn đến nếp năm nữa <coughs> Đấy, mã thực đơn của chúng ta viết thường tên thực đơn cũng viết thường Đấy, đã lát lại một hai ba rồi bạn nhớ truyền đúng uh, chữ hai chữ thường nhé món khai vị <coughs> chúng ta sẽ sửa lại thành món khai vị là món nhẹ màu ngang ngón nhẹ ok sửa thực đơn cập nhật thành công tắt model đã lưu thành công rồi như vậy là hàm à, chỉnh sửa thực đơn của chúng ta đã thành công chúng ta sẽ tiếp tục test một lần nữa món chính đơn giản tôi chỉ thêm dấu chấm ta đi đã lưu thành công rồi tiếp đến chúng ta sẽ cùng ờ, làm mượt form của chúng ta chúng ta thấy là cái model của chúng ta đang hiện là model title model heading chúng <coughs> ta sẽ sửa phần này bằng cách gọi tiêu đề ở chỗ này tiêu đề các bạn có thể thấy là biến thì sẽ là màu xanh dương nhạt còn hàm sẽ là màu vàng chúng ta xem thêm tiêu đề ở đây <coughs> và hàm uh, chi tiết thực đơn của chúng ta chúng ta sẽ biến uh, đổi tiêu đề thành sở thực đơn còn lúc uh, thêm mới thì sẽ tiêu đề của chúng ta sẽ là thêm thực đơn chỗ này sẽ phải có zit chấm ok rồi chúng ta hãy cùng test sở thực đơn đã hiện chữ sở thực đơn ở đây rồi rất là ngon bây giờ chúng ta sẽ tùy chỉnh lại nút thêm thực đơn của chúng ta chúng ta đã thay đổi cấu trúc của nút thêm bây giờ chúng ta nhấn nút thêm thì nó phải hiển thị model lên tôi sẽ tùy chỉnh giao diện một chút cách ra cho nó đỡ dính với danh sách và cái menu ở trên đã cách menu ở trên rồi nhưng mà cái danh sách ở dưới thì không cách ra tôi sẽ thêm một thẻ BR ở đây nữa như vậy là đã cách ra rồi cái chỗ này model của chúng ta ẩn hiện nên là nó chúng ta phải cần hai thẻ BR ở chỗ này các bạn cho một cái ở dưới thì cũng không ăn đâu nhé kiểu gì thì chúng ta cũng phải cần hai thẻ BR như tôi đi ờ, học ngày trước thì các cô các thầy dạy là không không được dùng thẻ BR này để cách dòng mà phải tùy chỉnh xe CSS mà theo, theo như kinh nghiệm đi làm của tôi thì dùng cái gì cũng được trông đẹp mắt là được khách hàng ok là được thôi rồi vậy là chúng ta đã tùy chỉnh xong bây giờ chúng ta sẽ thêm uh, sự kiện ở nốt uh, thêm mới này chúng ta sẽ gọi xuống hàm thêm thực đơn chưa có hàm thêm thực đơn thì chúng ta sẽ định nghĩa hàm thêm thực đơn trong này thì chúng ta sẽ tạo ra khởi tạo biến thực đơn của chúng ta kiểu là kiểu listen và có mã thực đơn là bằng không để sang bên kia sang bên thêm sửa thực đơn .com .ts thì nó nhận là nếu mà uh, mã thực đơn bằng không ấy thì chúng ta sẽ hiển thị button thêm ok ok còn tên thực đơn chúng ta sẽ để trống rồi chúng ta sẽ copy hai cái dòng cốt này nữa chúng ta sẽ chuyển đang thêm sửa thành chu và tiêu đề của chúng ta sẽ là thêm thực đơn rồi ờ, chúng ta cùng kiểm tra đấy đã hiện hai cái thuộc tính bên trong và button là button thêm thực đơn và đã, cũng đã ok và bây giờ chúng ta sẽ cùng à, chỉnh sửa lại cho cái bên trong nó đẹp bằng vâng, bootstrap grid system bootstrap ribbon ship chúng ta sẽ thử chuyển về XS xem uhm, vẫn không được đẹp cho lắm vẫn nó vẫn không chung một dòng à, anh em nào master bút cháp có thể cho tôi một ít kinh nghiệm được không vẫn trông rất là xấu 57 thì xem sao nó lại không chung một dòng nhỉ tôi cứ nghĩ là tại tên thực đơn nó dài quá hay là cái inbox kia dài quá nên nó xuống dòng nhưng hình như là không phải bây giờ thì tôi đã biết tại sao thì chúng ta vì chúng ta đang thiếu một thẻ deep có class of row như vậy thì à, các thẻ bên trong của chúng ta mới chung một dòng tôi sẽ cho thêm hai cái deep row này một cái deep row để chứa một cái label và một cái input còn deep row kia thì sẽ chứa hai cái button của chúng ta ok chúng ta sẽ cùng xem lại giao diện uhm, đấy chung một dòng ở đây nhưng mà cái thêm thực đơn của chúng ta hơi xấu chúng ta có cần nhất thiết bỏ cái button của chúng ta vào row không tôi sẽ chỉnh lại cái ờ, label và cái class của chúng ta thành 39 đã rồi, tương đối là ok. Cái nút button này thì chúng ta sẽ xử lý sau đây. Tại vì à, thẻ râu của chúng ta nên là nó giãn ra tận ngoài lề luôn, tận ngoài biên luôn. Ta sẽ đơn giản là bỏ râu đi vậy.